chưa đến một củ khoai cho một chai nước hoa với tông mùi hoa hồng và đương nhiên đây là một sản phẩm dành cho nữ và câu hỏi ở đây ngay sau khi nghe mình vừa nói như vậy các bạn sẽ có một thắc mắc rằng ừ, mùi có ra gì không chắc lại Trung Đông chứ gì Trung Đông thì lại nồng với gắt rồi lại clone chứ gì ờ, thì cũng có cái đúng nhưng mà sẽ có những cái mà chúng ta phải nhìn nhận lại và Trung Đông thì nó cũng có khá là nhiều những cái hướng làm khác nhau và Al Haraman đối với mình nó là một trong những cái nhà Trung Đông nhưng làm những cái mùi nữ khá tốt và trước đây thì cũng đã có review một vài con của nhà Al Haraman rồi như là con Ruby và kể cả con ờ, Blue đều là những cái con clone mà mình đánh giá là ở cái mức độ gọi là synthetic của nó không quá nhiều hay là nhiều người nói rằng là cái nét đặc điểm của Trung Đông của nó đã được giảm bớt xuống để có thể phù hợp với đa số những người dùng cơ bản hơn và ngày hôm nay thì trên tay mình đây đó chính là Rode với một cái thiết kế rất hay ho và cùng xem nó có gì đặc biệt mà lại được xuất hiện ở trong video này Vâng, tên đầy đủ của em trên tay mình đây đó là râu trong cái line Aventry của Anharaman Các bạn có thể nhìn thấy một cái thiết kế màu hồng trông chắc chắn là dành cho nữ luôn Trên bàn của mình đây còn có một vài con nữa như là con Go màu vàng và một cái phiên bản clone của con Creed Aventus Nhưng cái lý do mình không làm con này vì đã khá là lâu mặc dù mình biết rằng nếu như mình làm nó thì chắc chắn là nó cũng sẽ được nhiều view tại vì nó là phiên bản clone của Creed Aventus ông vua nước Hoa Nam nhưng thực sự thì với cá nhân mình nó không xứng đáng lắm để được cho vào giờ hàng ngũ gọi là top 1 của những con clone tốt của Creed Aventus nên là ngày hôm nay sẽ chỉ nói về Anhanaman thôi và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ở đây có một cái thiết kế bo góc như thế này đó, ánh sáng nó sẽ rõ hơn để các bạn nhìn cá nhân mình thì thấy thiết kế này nó khá lạ mắt khi mà chúng ta thấy một có một đoạn thủy tinh nó hở ra ở đây để các bạn có thể soi được cái lượng dui và cái màu dui ở trong nhưng có một cái mà mình hơi kiểu lấn cấn một tí khi mà đây là một chai nước hoa cho nữ nhưng mà lại làm bo thành sát cạnh rất nam tính thậm chí là nhìn nó khá là cứng cáp mà kiểu khỏe khoắn nhưng cái màu của nó thì lại anh em hiểu ý tôi chứ kiểu ờ, hay là để lười in cái làm cái phôi mới để làm nguyên lai like cho nữ nên là tranh thủ làm cả nam lẫn nữ vào chung với nhau nên là cá nhân tôi thì tôi thấy là cái thiết kế này dành cho nữ mà để bày thì trông nó hơi cục xúc một tí còn về cái phần vòi xịt tại vì hôm trước thì có nhiều ông bảo là tôi phải review cả phần vòi đây vòi nhá đây là cái máy này nó sẽ zoom rõ này à. ui vòi ổn vòi rất là ổn nhá vòi xứng đáng tầm tiền tầm lăn quanh một củ thì vòi này quá là hợp lý rồi bây giờ thì chúng ta đến với phần mùi hương cái này là một cái chắc chắn rất quan trọng thì ờ, con này nếu như một vài bạn nào mà quan tâm cái line uh, ờ, Laventui của nhà An thì các bạn cũng đã nghe tới đây là một chai nước hoa clone của chai Perfume de Merli Delina đúng không? Ờ, ngoài ra thì còn có vài con clone như kiểu Atlan Souvenir hay là thời gian gần đây thì nhà Amat có ra một con là Club Imperial và con đấy thì mình sẽ chia sẻ sâu đến các bạn hoặc là mình sẽ chia sẻ bên nền tảng TikTok để các bạn có thể dễ dàng nắm được hơn nhưng với cá nhân mình mình có lý do để review con này vào thời điểm này tại vì chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một trong những lựa chọn mà mình sẽ cho xuất hiện ở trong list nước hoa giá rẻ dành cho nữ vào mùa hè năm 2023 nghe có vẻ khá hay ho tại vì trước đây mình đã review con perfume the Merli ờ, Delina rồi và mình nói rằng là con đó nó sẽ phù hợp với cái thời tiết văn phòng và nhiệt độ nó không quá nóng nhưng con này lại cho vào lít hè nó có lý do hết đấy Đầu tiên thì khi mà các bạn vừa mới xịt cái mùi hương này ra Thì các bạn sẽ nhận thấy mùi của những cái quả kiểu berry, kiểu red berry, strawberry Nhưng mà nó không chỉ đơn thuần là mỗi cái chất ngọt kiểu khi mà dầm những cái quả juicy đấy ra Mà đơn giản ở đây chúng ta sẽ nhận thấy một cái sự hơi lấn cấn và nó như kiểu là có cái vị hơi chát chát từ những vỏ của quả đấy nghĩa là khi mà nó dầm ra nó chưa được lọc riêng cái phần nước và cái phần vỏ ra với nhau hay là những bạn nào mà có uống cái đồ kiểu strawberry ở cái quán Laika cà phê thì các bạn thử uống cái món đấy nó sẽ có những cái quả đi kèm để các bạn ăn thì khi các bạn ăn cái quả đó thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái vị uh, rất là mọng nước và cái vị kiểu hơi chát chát nhẹ đến từ cái phần vỏ của những quả này khi các bạn cắn ra nó vỡ ở trong miệng thì cái phần top nốt của em này nó sẽ ra một cái bay mùi như vậy và ngoài ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi hơi hướng kiểu nồng nàn khá là đặc trưng của những cái chai nước hoa phương Đông và cái nét này nó cũng xuất hiện ở Delina luôn nên là với cái phần top nốt của chai nước hoa này thì cũng không khó lắm để chúng ta nghĩ ngay tới hình ảnh của Delina nhưng ở cái phiên bản này thì mình đánh giá rằng nó là một cái chai nước hoa nó có cái xu hướng làm cái bay mùi kiểu berry nhiều hơn so với con Delina và phải mất một cái khoảng thời gian ít nhất là tầm 20 phút thì các bạn mới bắt đầu thấy được rằng là mùi hương này có sự biến chuyển lúc này thì ờ, cái nét chan chát nó sẽ nhẹ dần xuống và một cái mùi hồng xuất hiện hồng ở đây kết hợp cùng với cái vị của những quả berry kết hợp hòa quyện với nhau nó mang tới một cái mùi hương có phần khá là nữ tính hơi bánh bèo tiểu thư nhẹ một xíu và ở trên da mình ấy, thì ở cái khoảng giữa này cái sự kết hợp này nó còn có một cái nét hơi xanh xanh và khi dry down ở trên da ấy, thì cái mùi của những quả berry như là biến mất nó trở thành một cái mùi hồng vô cùng mềm mại và những cái mùi hồng ở đây thì nó làm mình nghĩ tới những cái bông hồng mà nó không phải là ở được được uh, mọc ở ngoài vườn đầy nắng mà những bông hồng ở đây nó được cắm ở trong những cái căn phòng với những cái đèn nó hơi tối kiểu trung đông một tí những cái ờ, kiểu căn nhà kiểu Ấn Độ nó cắm những cái mùi uh, ờ, cắm những cái bông hồng và ngoài cái mùi hồng ra thì mình còn nhận thấy một cái bay mùi kiểu rất đặc trưng có thể là một chút đến từ da thuộc hay là kiểu một chút kiểu ờ, trầm hương xuất hiện ở trong này nhưng mà theo như những cái gì mà tôi nhìn ở đây thì gần như rằng là nó không có mà chỉ có một cái bay mùi ở đây họ ghi rằng là amber và musk thôi nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy rằng nó có một cái nét xuyên suốt từ những nhà Trung Đông như kiểu Ahmad hay là như kiểu Al Haraman rồi Abdon nó đều có một cái nét này nhưng mà với cái những cái con clone mà mình đã từng trải qua của cái uh, em uh, Delina của Perfume The Merly thì với râu này của Al Haraman mình lại đánh giá nó là một cái phiên bản dễ dùng nhất và dễ tiếp cận hơn và nếu như bạn nào đã từng xem con Perfume The Merly uh, ờ, Delina mình đã review và nó sẽ hiện link đâu đó ở trên này thì các bạn sẽ thấy một cái điều rằng là mình có nói với con đó nó có một cái cảm giác gì đó nó rất là đầy đặn và cảm giác là mùi nó có xu hướng dày thì con này nó vẫn cũng sẽ có cái nét đó cái nét đó là làm chúng ta nghĩ tới những cái chai nước hoa của Trung Đông còn souvenir của Abner thì thực sự là nó khá là dày cái nét patchouli cùng với những cái nét xạo làm quá là dày nhưng mà với mình thì mình có cách đây tầm 2 năm rồi và mình cũng không review với các bạn còn ngoài ra thì Club Imperial cũng là một con đấy nhưng mà về sau thì nó lại có cái xu hướng đi khá là khác so với Delina và so với cả con râu của Anharama và cái mùi hương này khi mà còn lại đọng lại cuối cùng ở trên da mình và mình phải đưa tay lên ngửi thì mình mới nhận thấy rằng lúc này nó trở thành một cái tông mùi xạ sạch sạch uh, ấm ấm và rất đặc trưng thì lúc này đúng như kiểu như những cái bảng thành phần họ ghi ra ở đây đó là amber và mớt ngoài ra thì nó không còn gì cả hồng lúc này thì nó cũng không còn tồn tại nữa hồng nó chỉ duy trì ở tầm 5 tiếng tầm 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng ở trên da thôi và hồng sẽ chủ đạo lên cùng cùng với cái những cái nét berry ở đây và khi mà amber nó lên rõ thì gần như là hồng nó sẽ mất hoàn toàn và nếu như hỏi mình rằng đây có phải là phiên bản clone tốt của Perfume de Merly lina không thì câu trả lời rằng nó chỉ được khoảng tầm 50 đến 60 phần trăm đặc biệt rằng ở phần top nốt cho đến khoảng tầm 2 đến 3 tiếng còn sau khi mà ở trên da lâu và trở về cái bay mùi chính thì con râu của Anharaman Laventry nó lại sang một cái xu hướng khác và cái mùi hương này thì đánh giá rằng nó có xu hướng mỏng hơn Perfume de de lina và đó là cái lý do mà mình định cho em này vào lít nước hoa mùa hè dành cho nữ Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái phần hiệu năng của em này Nói thật là những cái con clone của những cái nhà nổi tiếng ờ, như là Layton, như là Quid Aventus hay là những cái con như con này thì mình cũng sẽ không đề cập quá nhiều về phần mùi mà sẽ tập trung vào những cái hiệu năng của kết hợp cùng với cái giá thành để các bạn có được một cái nhìn nó rõ rệt tại vì khi mà được mang tiếng là clone và lấy cảm hứng rồi đặc biệt là mấy ông Trung Đông nữa họ làm rất là giống nên là những cái yếu tố khác mà chúng ta cần quan tâm mà đôi khi những cái phiên bản gốc nó không làm được thì cái con Al Haraman Laventry Row này trên da mình nó lưu được khoảng tầm 6 cho đến 7 tiếng đây có thể không phải là một cái ờ, hiệu năng quá tốt cho một cái phiên bản clone trong khi Delina của Perfume de Merly dù là bản thường hay là bản exclusive và gần đây thì có phiên bản La Râu là một cái phiên bản mình cũng khá thích thì thời gian tới mình cũng sẽ cố gắng làm cái phiên bản đó tại vì mình thấy rằng phiên bản đó là một cái phiên bản siêu siêu siêu nữ tính và dành được rất hợp với cái mùa hè ở Việt Nam và đặc biệt là rất hợp với đa phần uh, những bạn nữ ở Việt Nam nhưng mà con đấy thì thôi sẽ nói sau nếu như mượn được chứ không dám hứa vội đó thì cái phiên bản này nó cái phần riêng cái phần độ lưu có vẻ không phải là tốt lắm và cái phần độ tỏa của nó thì nó cũng chỉ khoảng tầm nửa cánh tay thôi và cái khoảng đường tay này nó sẽ lưu khoảng tầm ờ, giữ được khoảng tầm 3 tiếng để ở trên da và sau dần dần nó sẽ thu hẹp dần thì với cá nhân mình chai nước hoa này để mà nói rằng là hiệu năng của nó so với perfume đời Lina thì nó có phần bị kém hơn đó là một cái điều khá đáng tiếc đặc biệt là mấy ông Trung Đông nữa chúng ta mong chờ nhiều ở độ bán quả nhưng đây lại là một cái yếu tố đổi lại để các bạn có thể xài được mùi hương này vào mùa hè đặc biệt là ở ở cái khoảng có một cái khoảng thời gian ở trên da của mình thì râu nó lên cái xu hướng hơi xanh xanh hồng hồng và mình khá thích cái nét này và mình nghĩ rằng là với các chị em ấy thì về cơ bản là các chị em được quyền xài những cái mùi nó dày dặn hơn và nó nồng nàn hơn về bay mùi uh, kiểu trái cây nó cũng sẽ bùng nổ hơn hoặc là chút thì nó có phần ngọt hơn hay là những cái mùi mùa đông thì nó cũng sẽ có xu hướng là dày hơn so với các anh em thì con râu của An là một trong những con mà các chị em hoàn toàn có thể mua để sử dụng vào mùa hè được tại vì nếu như mà không nhất thiết là dại mưa dãi nắng ở ngoài cái nhiệt độ Hà Nội tầm 40 độ thì không xịt được còn loanh quanh tầm 35 độ thì các bạn nữ hoàn toàn có thể mặc khoảng tầm 2 đến 3 xịt mùi hương này ở trên da là đã đủ lưu cả ngày rồi đó là một cái đổi lại đó là mùi hương hiệu năng không quá tốt mùi hương có xu hướng mỏng hơn nhưng lại xài được tốt vào mùa hè đó là cái sự tinh tế đó là cái sự trải nghiệm nếu như mà các bạn à, viết cách lựa chọn mùi hương phù hợp thì các bạn vẫn có thể mặc được những cái mùi hương rất rất đẹp ra ngoài trời nắng hoặc là các bạn mặc những cái mùi khác vào những ngày mùa đông chỉ đơn giản là nếu như chúng ta có ít lựa chọn thì chúng ta hãy tinh tế hãy linh hoạt hơn bằng cái cách là điều chỉnh nồng độ cũng như là hiểu mình đang có những mùi hương gì thì các bạn sẽ có được một cái lựa chọn tốt nhất và lúc nào cũng tự tin nhất mỗi khi ra đường mà không gây khó chịu cho ai cả và một phần nữa mà mình muốn nói đó là mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách nào Có thể xem daily nào để có thể nắm được rõ hơn Còn nếu mà đơn giản thì mình nghĩ rằng em ờ, râu của An Haraman là Ventry thì các bạn có thể dành cho những bạn nữ có xu hướng mặc những cái váy dài uh, xòe xòe hơi bánh bèo một tí không nên nỗi là kiểu kiểu điệu quá mà cái mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nữ kiểu năng động này bánh bèo tiểu thư là các bạn hoàn toàn có thể xài được và độ tuổi thì mình nghĩ là loanh quanh khoảng tầm 18 cho đến 25 tuổi là hoàn toàn có thể mặc được cái mùi hương này thậm chí rằng mình đánh giá con râu của An còn có xu hướng là cái độ tuổi dùng mùi nó còn trẻ hơn và nó không bị kiểu ờ, quá là dày hay là kiểu quá là sang trọng trang trọng quá vào những cái thời điểm thích hợp hay là phải ăn mặc như thế nào để phù hợp với những cái mùi hương như là con Delina còn với An thì chỉ đơn giản là bạn thấy bạn là một cô gái có phần tiểu thư thích mặc váy có phong cách kiểu nhẹ nhàng thì các bạn có thể mặc được bộ gương này ra đường vào những ngày hè để đi chụp ảnh đi chơi với người yêu đặc biệt là với những cái buổi tối trời mát mát có tí gió thì Anhaman Grow là khá tốt nhiệm vụ của nó và toát lên được cái phong cách mà bạn mong muốn và cái yếu tố cuối cùng đó là với một cái mức giá rẻ như vậy thì đây có phải là một cái lựa chọn tốt hay không thì xin phép được nói rằng tốt nếu như mùi nó nồng hơn nó không xài được uh, quá nhiều dịp tại vì về cơ bản thì thời tiết ở Hà Nội thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hay là kể cả miền Trung cái thời tiết nắng nóng nó kéo dài hơn và nó chiếm đa số cái tháng ở trong năm nhưng với cái lựa chọn của râu này mình đánh giá khá ổn và chắc chắn một điều rằng nó sẽ xuất hiện ở trong lít nước hoa mùa hè giá rẻ năm 2023 và đây sẽ là một cái video để nếu như các bạn nào xem được cái video kia mà nó dài quá các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn thì đây cái video này sẽ giúp các bạn có được một cái nhìn rõ rệt hơn về râu của Laventry Anharama và một cái mức giá mình nghĩ rằng là quá quá rẻ đi thì em này có thể hoàn toàn mua Blind Buy cũng được một chai rất to như thế này ờ, thậm chí là cái thiết kế nếu mà nó nữ tính hơn thì thậm chí là chấm điểm cao hơn nhưng mà nếu như chị em có xu hướng thích mang nước hoa đi mà kể kiểu phòng thân ấy thì các chị em có thể cầm cái nước hoa này các chị em ném mình nói thật là với cái ở ngoài là một cái vỏ nhựa như này ở trong mới là một lớp thủy tinh thì nó bảo vệ rất chắc chắn ném kiểu gì cũng bửa đầu mấy cái thằng bạn ghét hay là mấy cái con mà đang có ý định là nhằm nhè người yêu của các bạn tuyệt vời đấy thiết kế thì cá nhân tôi thấy không nữ tính lắm kiểu nó nó hơi nửa vời ấy. còn à, nếu như bạn đã sử dụng qua một vài con nào của nhà Anarama đặc biệt là cái line Laventry này hay là các bạn có nhu cầu mình review những con gì thì rất mong các bạn có thể bình luận nhu cầu của các bạn ở bên dưới hoặc là đã dùng qua thì chia sẻ cảm nhận nhé để cho mọi người có nhiều góc nhìn hơn còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại bye bye